Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bài tin Ngày Tết thượng tầng quan quyết tử, hạ tầng dân choảng nhau, ngàn người nhập viện Thực ra ngày Tết không chỉ có 3 ngày đầu tiên của năm mới Vào những ngày cuối tháng Chạp, bắt đầu từ ngày 23 tháng Chạp Người dân cúng đưa ông Táo về trời thì không khí Tết đã hiện về Người dân vẫn gọi ngày 23 tháng Chạp là 23 Tết Nghĩa là từ lâu người dân xem những ngày cuối tháng Chạp là ngày Tết Tết được chia làm hai giai đoạn giai đoạn trước giao thừa và sau giao thừa. Trước giao thừa là chuẩn bị cho năm mới, con cái về quê ăn Tết, ngoài dân nghỉ việc và đợi lương thưởng, ở nhà thì chuẩn bị những việc cúng vái truyền thống, mua sắm thực phẩm, đồ dùng, lau chùi nhà cửa vân vân. Giai đoạn sau giao thừa là lúc nghỉ ngơi hưởng thụ, chúc Tết, ăn nhậu, gặp gỡ bạn bè vân vân đều tập trung vào 3 ngày sau đêm giao thừa. Đây là hình ảnh thượng tầng của các đồng chí đang quyết tử chiến với nhau. Đấy là hai giai đoạn rõ rệt của Tết. Ở thượng tầng chính trị của những ngày giáp Tết 2023 tại Việt Nam đã ghi nhận một trận chiến cung đình khốc liệt nhất lịch sử. Triều đình có bốn trụ thì một trụ đã bị quất ngã, trụ còn lại. Nếu Đảng Cộng sản được ví như con voi có bốn trụ này là bốn chân của nó, vậy mà chân trụ lại bị quật ngã bởi chân trụ kia. Điều đó cho thấy nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam không đoàn kết với nhau mà ngược lại tranh đua nhau hết sức quyết liệt. Một hình ảnh ở Trung ương tranh quyền, tranh ngăn, chỉ lo đấu nhau, trong khi đó xã hội thì không, đang khó khăn trăm bề, không có hướng giải quyết, buộc người dân phải gánh vác. Có ý kiến cho rằng ông Nguyễn Xuân Phúc viết đơn tử chức là thức thời bởi trước mắt ông có hình ảnh Trần Đại Quang làm mẫu. Không chịu về vườn thì sẽ chịu hậu quả rất thảm khốc và Nguyễn Xuân Phúc đã chọn cách an toàn hơn người tiền nhiệm của mình. Theo một số dự đoán trên mạng xã hội rằng sắp tới sẽ có nhiệm vụ bắt bớ long trời lở đất nhằm vào các cựu đệ nhất phu nhân Trần Thị Nguyệt Thu. Không biết lời đồn này có phải là sự thật hay không, chỉ có chờ đợi thì mới rõ. đưa hình ảnh hạ tầng, dân choảng nhau hàng ngàn người nhập viện Ngày Tết được chia làm hai phần thì thượng tầng chính trị Việt Nam choảng nhau trí tử vào những ngày cận Tết. Khi Tết đến, có lẽ các quan chức tạm đình chiến để đánh chết quả Tết chúc tụng nhau những lời sáo rỗng. Đến khi các cơ quan công quyền chính thức làm việc trở lại thì quá trình choảng nhau sẽ tiếp diễn và hứa hẹn người dân Việt Nam sẽ có rất nhiều phim hay để mà tiếp tục xem. Người ta nói thượng bất chính, hạ tắc loạn. Trong trường hợp này, không sai tí nào. Vào ngày 23 tháng 1, tức mùng 2 Tết, thông tin từ Bộ Y tế cho biết từ sáng 29 Tết đến sáng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 có 1.056 người phải cấp cứu do đánh nhau với 3 ca tử vong. Đấy chỉ mới là đánh nhau, chưa nói đến tai nạn do say xỉn vì rượu bia ở Việt Nam được bán thả cửa. Ít có quốc gia nào mà rượu bia rẻ như Việt Nam, đã vậy ở Việt Nam bất cứ độ tuổi nào bất cứ giờ giấc nào cũng có thể dễ dàng mua bia. Tại Thái Lan, giá bia bị đánh thuế nặng nên giá gấp đôi ở Việt Nam. Cấm trẻ em dưới 18 tuổi mua bia và bia được bán từ 11 giờ trưa đến 2 giờ chiều và từ 5 giờ chiều đến giờ đêm. Ngoài khung giờ đó ra, tất cả mọi cửa hàng đều không được bán bia dù bất kỳ lý do nào. Đây là hình ảnh thượng bất chính thì hạ tất loạn. Có thể nói dưới cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đã sụt giảm đạo đức hết sức nghiêm trọng. Trong cách ứng xử giữa người với người nơi công cộng rất bạo lực. Đôi khi chỉ cần những vụ va quệt rất nhẹ trên đường phố cũng có thể xảy ra án mạng. Con người trở nên thở ơ với đồng loại và cũng trở nên hung hăng với nhau rất nhiều. Đạo đức xã hội đã như vậy, cộng với rượu bia được bán tự do, không kiểm soát về giá, không kiểm soát về khung giờ, không kiểm soát về độ tuổi, đã đẩy cả xã hội chìm vào hũ men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 Trụ nghiêng này là trụ chủ tịch nước. Điều đáng nói là trụ chủ tịch nước trước đây từng kinh qua các chức như Thủ tướng Chính phủ. Lá đã từng có trong tay binh hùng tướng mạnh, tuy nhiên ông vẫn đổ. Mà đau nhất là ông bị đổ khi chưa kịp bước sang năm mới, chưa kịp chúc Tết thần dân và ông cũng bỏ lỡ dịp lễ tịch điền đang chờ ông vào những ngày năm mới. Còn nhớ tiết năm con cọp, ông Nguyễn Xuân Phúc mặc bộ quần áo bà ba xuống ruộng cày cùng con trâu giả hổ người ta cố tình sơn phết lên con trâu đen những vết vằn của con hổ, mà là vết vằn màu vàng. đưa hình ảnh, năm dần tháp nghiêng đã đổ. Ông bà già xưa có nói, phàm những ai là giả tạo thì không bền. Ông chủ tịch nước năm ấy đã cày bằng con trâu giả hổ, chứ không phải là con hổ thật, và cũng rất trùng hợp. Sự nghiệp của ông chủ tịch nước cũng không bền, kết thúc chóng vánh ngay trong năm con hổ. Có ý tháp nghiêng Pisa nổi tiếng ở tại Italia, tuy nhiên, nhưng nó cũng trụ vững đến 9 thế kỷ và tiếp tục trụ tiếp, thật bền vững. Có người nói vui rằng tháp nghiêng Pisa của xứ tư bản xào vững quá, còn tháp nghiêng của Việt Nam thì chỉ tới 68 năm đã ngã nhào. Thực ra đấy là câu nói hài hước, vui trong ngày Tết. Giáng nghiêng đầu ông cựu chủ tịch nước quá nổi tiếng và quá ấn tượng. Rồi đây ông sẽ vắng bóng dần trên truyền thông, nhưng hình dáng nghiêng đầu thì người dân vẫn nhớ mãi và nhớ hơn nữa là cú ngã ngựa của ông ngay trước Tết Nguyên đán chỉ có vài ngày. Tình hình chính trường của Việt Nam có lẽ sẽ rất sôi động, dường như nó sôi động theo tuổi của Nguyễn Phú Trọng vậy. Tuổi càng cao, ông đánh đồng chí của ông càng dữ hơn. Với cú quật ngã trụ nghiêng thì hứa hẹn ông sẽ làm thêm một chân trụ khác, ít nhất là như thế bởi chân trụ thủ tướng tuy thẳng nhưng cũng đang lùng lầy dữ dội. Đây là hình ảnh Tết nhâm dần, ông Nguyễn Xuân Phúc cày ruộng bằng con trâu giả hổ. Theo đánh giá của một người giấu tên, những tội mà Nguyễn Phú Trọng buộc cho Nguyễn Xuân Phúc thì đều có lỗi của ông Phạm Minh Chính. Vụ chuyến bay giải cứu, vụ Việt Á, vụ cục đăng kiểm đều xảy ra sai phạm dưới hai đời thủ tướng. Ông Phúc chịu trách nhiệm thì ông Chính cũng phải liên đới chịu trách nhiệm chứ không thể vô can cho được. Đấy là chưa nói đến vụ mua bán vũ khí với phía Israel có liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bỏ trốn. Sang năm mão, ông Phạm Minh Chính ắt phải gia cố chân trụ của ông cho thật vững. Ông Nguyễn Phú Trọng đang cho Phan Đình Trạc chĩa vào Bộ Quốc phòng. Nếu khui ra những sai phạm ở đây thì có thể nói nó lớn hơn những sai phạm đã bị khui ra rất nhiều. Thác nghiêng thì ắt sẽ dễ đổ mà muốn tháp thẳng đổ như tháp nghiêng thì phải đào gốc rễ để nó nghiêng như tháp nghiêng đã đổ cuối năm con cọp vừa qua. Với tư cách là bí thư quân ủy Trung ương, ông Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn có thể xua quân vào Bộ Quốc phòng để soi ra những hợp đồng mở ám hàng tỷ đô la ở đây. Đây là hình ảnh năm Mão dự đoán sẽ khó khăn cho ông đương kim Thủ tướng Phạm Minh Chính. Sau những ngày Tết, đặc biệt là khi cơ quan nhà nước bắt đầu làm việc, thì bộ máy thanh trừng lại tái khởi động. Ông Nguyễn Phú Trọng còn rất nhiều việc để làm và đặc biệt là những vụ án như ông đã nói, còn mấy vụ sẽ làm, tổn tích đã lâu rồi, không trốn được đâu. Không biết ông nhắm vào ai đây? Có thể nhắm vào Lê Thanh Hải và Nguyễn Tân Dưỡng Trăng? Câu hỏi được đặt ra. Chuyến thăm Tập Cận Bình cuối năm 2022 đã ao cho ông Nguyễn Phú Trọng thêm sức mạnh Sức mạnh đấy rất có thể sẽ được bung mạnh vào năm 2023 này. Còn một đối thủ nặng ký của Vương Đình Huệ đang muốn chạy đua vào chiếc ghế Tổng Bí Thư vào năm 2026, đó là ông Phạm Minh Chính. Đây là đối thủ từng đánh bại Vương Đình Huệ trên đường đua vào chiếc ghế Thủ tướng. Nếu không tận dụng tốt cơ hội làm cho trụ này nghiêng rồi ngã như trụ Chủ tịch nước, thì e để đến 3 năm sau đã là quá muộn.